chưa nghe dung qua một lần làn môi em chưa hôn ai cho thật gần tình chân mong manh như lá mê xanh ngơ ngác rơi nhanh thu sang heo may cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày được chờ chờ trông vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay tặng cho em nghe môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thật gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe băng cho mong cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày đợi chờ chờ chồng vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay lạc vẫn vương cho hơi ấm lên mỗi người lùa sương kín nhẹ vây ngập trường làn mây yêu thương vương trong hồn em mang cho em nghe môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thật cười trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe băng Lần môi em chưa hôn ai cho thật gần Tình chân mong manh như lá mê xanh Ngơ ngác rơi nhanh Thu sang heo may cho bóng cây lạnh đây Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày Nhưng ngày được chờ, chờ chồng vu vơ Trong mắt người thơ Những khói bay lạc mang cho em nghe môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thân gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe băng khoăn lá rơi đầy rơi cho bóng cây lạnh đây người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày những ngày đợi chờ chờ chồng vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay lạc vẫn vương cho hơi ấm lên mỗi người lùa sương kín nhẹ vây ngập trường làn mây yêu thương vương trong hồn em mang cho em nghi môi hôn ngọt mềm tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng từng chiều cùng người về trong mưa bay nghe thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thật gầy trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng vương vắng xa anh dần mùa thu đã qua một lần chợt nghe